Hello, xin kính chào tất cả các anh chị em. À, hệ thống siêu thị 18.vn à, hôm nay xin đi thẳng đến em một cái vấn đề à, cũng như là chia sẻ qua video ngày hôm nay là muốn giúp cho các anh em à, nhận biết được à, đâu là cái hàng à, Hammer Thor chính hãng cũng như là mình à, vật trình những cái bộ mặt à, lừa đảo ở những nơi bán hàng à, giả hàng nhái trên thị trường hiện nay đối với dòng sản phẩm Hammer Thor anh em nhé thì à, đây là một cái dòng sản phẩm dòng chính chất Hammer Thor hiện tại bên hệ thống siêu thị 18 bên mình đang phân phối anh em lưu ý này đó đây thì hiện tại bên mình phân phối với giá của nó là 450 ngàn một chai này thì một Thor bên mình thì uh, là hàng của Nga anh em nha thì uh, đối với cái dòng sản phẩm mà cốt hay là gì đó thì anh em chỉ cần chích cái này ra nó sẽ hiện những cái thông tin nguồn gốc xuất xứ nó trên uh, hệ thống website tại vì uh, những cái dòng sản phẩm nào mà có trên uh, hệ thống nước ngoài cũng như là quốc tế thì bao giờ cái hàng đó cũng được qua bộ y tế kiểm định kiểm tra uh, rất là ngặt nghiêm ngặt luôn thì nó tung ra thị trường thì uh, đối với dòng sản phẩm này uh, là một trong những cái dòng sản phẩm mà có thể giúp cho uh, các bạn nam giới uh, các à, quý đàn ông à, sung mạnh hơn trong vấn đề quan hệ tình dục à, kéo dài thời gian quan hệ lâu hơn về giống như là điều trị về vấn đề rối loạn cương dương đấy rồi thì à, đây là một cái dòng sản phẩm hàng bên tay trái bên đây hiện đang bên bên mình đang phân phối này còn à, sau đây mình sẽ phân biệt nó rõ ràng hơn cho anh em hiểu rõ hơn điều tiên là đối với dòng sản phẩm Hammer Thor hàng chính hãng nó sẽ có những con tem tem à, hàng chính hãng dán hai đầu anh em nha đó và mặt cốt này thì anh em cái bao chất chất bao giờ nó không ra cả thì cái một cái lọ này mình đã bốc sẵn rồi này anh em này và cái chai à, bên mình chai hàng của Nga này hàng này là hàng chai bằng sần nha anh em nha lưu ý nha tại vì uh, đã có rất là nhiều khách hàng người ta đã xem video bên hệ thống siêu thị và người ta nhờ bên mình làm video uh, muốn cho khách hàng người ta hiểu rõ hơn đâu là hàng chính hãng và đâu là hàng giả và đây là một cái dòng sản phẩm mà trên thị trường hiện nay à, người ta đang bán với giá là hai lọ tặng một lọ anh em ạ à. mua hai tặng một anh em nhớ lưu ý nha những cái hàng nào mà hàng khuyến mại nên anh em lưu ý không có đời nào mà cho ai của ai cái gì cả à, tự nhiên các bạn mua hai lọ này thì giá là 900 ngàn tặng cho một lọ này 450 ngàn thì không có đó các em lưu ý thì mình sẽ mở bên trong dòng ờ, sản phẩm này ra cho bên em xem sẽ hiểu rõ hơn đây thứ nhất đây đây đây là cái lọ bên trong bên em này uh, hammer thor hàng chính hãng của nó xưa giờ của nó là 30 ml nha anh em nhé chứ không bao giờ có mà 25 ml ở đây và cái nắp nó màu đâu thì cũng có nha nắp chính hãng của nó là màu đen anh em lưu ý này đó nó màu đen nha đấy xoay bên trong ra này bên trong ra nó có cái nắp trắng nó trắng ngang nha nó để chống đổ hay là rơi đó hay là đổ cái giỏ chân chính ra bên ngoài đấy còn đây ờ, cái hàng là hàng hai là một là thứ nhất này đó tại vì trên thị trường rất là nhiều là cái loại luôn anh em ạ à. mình sẽ bây giờ mình sẽ ờ, mở cho anh em xem từng cái dòng sản phẩm luôn luôn đó đây là lọ thứ hai trên thị trường hiện nay mà hàng khuyến mãi hàng này là hàng chai bằng nhựa này chai bằng nhựa này chứ không phải bằng sần này, anh em ạ à. chai bằng nhựa nha cái này hàng này nó làm đẹp hơn cái hàng kia một xíu nhưng người ta là bằng nhựa đấy và bên trong thì không biết như thế nào à đây, bên bên trong này này nó không có cái nắp trắng đó như thế này nó, nó rất là độ ờ, dễ bị uh, rơi rớt hoặc là nó bị uh, đổ cái trò trồng chất ra bên ngoài đó và tí nữa mình sẽ cho các em xem thành phần bên trong tại vì mình đã xem rất là nhiều cái dòng sản phẩm này cũng như là làm rất là nhiều video rồi đó là lò thứ hai rồi mình sẽ cho các em lò thứ ba này đấy cha cha bằng sình anh em nha cha bằng sình y chang cha bằng sình bên mình nhưng mà các em lưu ý này thấy không nó được thiết kế rất là cũ đó và đồng thời mình sẽ mở bên trong bên trong nó cũng có nắp trắng này nhưng mà các bạn biết sao không? Ờ, cái hàng này á bên trong của nước của nó là màu trắng nha các bạn nhá trắng như nước trước nước lọc á nước suối á chứ không phải là giống như là giọt trực chất hammer tho hammer tho là nó chứa rất nhiều từ những là cái nhân sâm rồi lầu lô hay là ngũ vị tử hay là những thành phần mà axit có lợi à, về vấn đề mà tăng cường sinh lý cho nam giới là nó có à, khi em mở ra là có màu, màu à, nâu nâu giống màu thuốc ấy thuốc siro ấy em thuốc bắc mà các bạn nhỏ hay uống ấy đó và cái mùi khi em mở ra mùi rất là thơm thơm mùi nhân sâm luôn rất là đồng đặc luôn nha còn cái này thì anh em mở ra như là chai nước suối không thấy mùi gì cả đó đó là đặc điểm đặc điểm mà khi anh em à, nhìn dạng vào bên trong dòng sản phẩm này nói chung là các em mua hàng ở đâu chẳng hạn các em bất cứ hàng ở nào các em cứ mở hàng nó là kiểm tra hàng cho nó an tâm đôi khi có nhiều nơi người ta bán hàng người ta không cho anh em kiểm tra hàng thì đâm là khi bị lừa gạt rất là nhiều đây là giỏ thứ tư này à, cái cái cái hộp của nó nó không được đẹp đẹp lắm nha hộp nó đó là màu à, nó cũng tay sần luôn anh em đó tay sần đó nhưng mà cái hàng này nó thiết kế rất là là, là là là giống như là bị lỗi đó cái hàng này cũng như hàng kia nước nó màu trắng anh em ạ à. đó những à, bạn nam giới nào mà lưu ý khi mua cái dòng sản phẩm này mà về mà mình lưu ý về cái dòng tiền chất nha bên trong của nó rất là thơm à, mùi à, nhân sâm tại vì đặc điểm chủ yếu của House of tho là có nhân sâm rồi lồ lô hay là một số thành phần khác nó giúp cho tăng cường sinh lý cho nam giới và sự khi đang sử dụng tuyệt đối an toàn luôn đó đó là một số đặc điểm khi mà anh em nhìn dạng à, về dòng sản phẩm hàng một thô này đó cái này lưu ý nha hàng chính hãng của nó khi em mở cái hàng nó ra thì bên trong nó có một cái nắp màu à, nắp trắng ngang này và đồng thời là khi anh em dò dò nó nó, nó ít, ít khi dò dò xuống này đó nó dốc xuống nó không bao giờ dốc rồi thấy không và đồng thời mùi hương rất là thơm mùi rất là thơm mùi uh, nhân sâm và cái nước của nó là tinh chất màu uh, giống màu siro ấy, màu thuốc bắc ấy đó để em lưu ý vì đó là một số cái dòng sản phẩm nhận biết cách nhận biết bên trong dòng sản phẩm đó rồi thì à, những anh em nào mà đã và đang à, mua cái dòng sản phẩm về rồi nhưng mà chưa biết cách uh, phân biệt thì các em lưu ý xem video và mình uh, có thể từ mình mua được uh, đúng dòng sản phẩm nhé rồi mình xin chào các em và các em video sau